Trước tiên, chúng ta qua ví dụ số 1. Ví dụ số 1. Bài toán cho một kính lúp có độ tụ là bằng dương 10 diode. Bài toán yêu cầu các máy tính độ bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực. Để tính độ bội giác khi quan sát ở vô cực thì chúng ta nhớ là G vô cùng. Đây. G vô cùng là bằng là DC trên cho F. Được chưa các em? Và để tính được G vô cùng thì chúng ta phải có cái gì? Tiêu cự của đường kính. Cái thứ hai là khoảng nhìn rõ ngắn nhất của mặt. Được chưa? Cái thứ hai, bài toán yêu cầu các em biết tính độ bội giác của kính và độ phóng đại ảnh khi người đó ngắm chừng ở điểm cực cận hay là quan sát tại cực cận. Cho biết rằng là OCC bằng 25 cm và mắt đặt sát kính. Mắt đặt sát kính thì L sẽ bằng là không. Và D bằng 25 thì đây là một người có mắt bình thường. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sang Bây giờ chúng ta sẽ đi giải quyết ví dụ này. IA này. IA để tính độ bội giác khi quan sát ở vô cực thì các em áp dụng công thức là G vô cực với G vô cực bằng DC chia cho F. Trong đó, DC là khoảng nhìn rõ ngắn nhất của mắt. Và DC thì bằng là 25cm. Hay chiếm bằng là 0,25m. Được chưa? Còn tiêu cự của thấu kính, để tính tiêu cự của thấu kính thì chúng ta khai thác cái độ tụ của thấu kính. Ở đây ta có D thì bằng là 1 chia cho F. Đây là độ tụ nha. Đây là khoảng nhìn rõ ngắn nhất. Các em chú ý. Một cái là khoảng nhìn rõ ngắn nhất, một cái này là độ tụ của thấu kính. D bằng một chia F thì F sẽ bằng là một chia cho D. Và chính là một phần một một phần mười Hay là không phải một đơn vị là mét. Được chưa một phần mười đây là cm các em này. À 1 phần mười đúng rồi. 1 phần 10 thôi nhé. Đơn vị ra 1 phần 10 và chính là 1 phần 10 mét hay là 0,1 mét. Vì à, D tính bằng diop thì F phải tính bằng đơn vị là mét. Được cho các em? Đến đây, chúng ta có D cận và có tiêu cự của thấu kính. Các em thay lên phía trên này thì các em dễ dàng tính được độ bộ giác khi quan sát ở vô cùng. log vô cùng. Là bằng là D chia F hay là 0,1